là món tiết tươi dê nha mọi người hôm nay xin được ông toàn có một cái ăn nên mình là vài ngày tiết nên là mình không canh bệnh phải được tí nữa là món à, cá uh, dê chấm tịa sống nữa và món à, hot cho mình ạ nhân vật chính hôm nay đây ôi trời ơi hay quá không đây mọi người anh em mình uh, ờ, làm xong cái tiết uh, ờ, mà tiết nóng lấy một ít cho vào rượu làm ờ, rượu đập tiết luôn rượu đập tiết dê nhé mọi người nha nên là anh say thì nó là đó con mới là ừ. cái mì áo bạn chúng ta được mới Tết lại cho mọi người nha, vừa thái vừa ăn nha, vừa xẻo và nữa này bảo không? Cho tí, tí đi. Cái súp kia mà. Cái súp này nó hơi mặn đấy con ạ. Này này hơi mặn khác này. Cái tiết này mặn nó đậm. Em được. đây ha má đây là không hộp của cháu bia đâu เอาเอ๊ะ rồi bia là bia ở thôi โอ้ nói ยกินนี่นะ nắp ở ra đây bài cuốn xả mình hon đây là Bên trên là cái bông rượu tiết nha mọi người nha mình hon trộm rượu lên luôn đập tiết vừa nãy à, anh em à, vừa lấy chứ là chỉ léo một điều một điều còn đây là tái mi khác một điều mình chẳng chẹp mai tập trung mai chấm pịa sống ấy. đây này có con thôi mọi người vào đi hiện đây ngay trong đó là chủ nhà chủ nhà là bà có phải chưa nó hắn đây nữa phá phá tăng cô cho nó có nó khác còn đây đây đây đây đây <laughs> Ừ. ba thủ ao buồng á bên này xuống bà ấy thủ là ngôm lên thẳng sống này ngôm lên đấy đây rượu tiết đây rượu tiết nhá rồi nhất bên nền nè cái đường đi phải là gì cái đường đi bỏ nó đang nè còn mà này mình nhúng vào nó cho mít phá mắng đấy ra nó cho nào một đấy cái này năng ăn luôn này. Nó ăn con đấy. chờ chờ chờ chờ thớt đi đã, ôm nữa. Làm đi. Đấy. Anh em đi, Mời anh em nha mọi người nhá. Người Thái là phải có luôn như thế. Thôi. Mời tất cả mọi người nha ngon chưa ngon quá tuyệt vời luôn quá tuyệt vời nhỉ ừ. à, cay đủ siêu cay luôn cay cay ngọt ngọt ngon ngon à? có buộc nó sẽ nghỉ đấy à? Làm mấy rồi. Nó có kinh hơi chuẩn xác mỏi hướng này có đang. Các bạn, ăn. Ui mứ nọ. À. À. Sắp tiền. เลือดเป็นเลือดเลือดคุณเอาเลยเอง đây là mổ dê mổ dê xong thui và xẻo nó thịt tái luôn nhé mọi người nhá thịt tái trộn với tiết và chấm với pịa tươi <coughs> ngon quá mọi người ạ đây có cả rượu lập tiết mọi người ạ Ờ, đây hiệu trường bạn đây ai da ai da tưởng thế nhỉ liêu đề nàng liêu đề nàng ơi ừ. Ừ. một ngụm xem nào rượu trường bản nhá mọi người nhá em làm ngụm này à. à về quá các bạn ạ à, đây cắt cân trước đây đây thịt còn chưa làm mọi người ơi à. Đúng rồi, đây tí nữa còn làm món pịa đây. nửa con dê vào đấy. nửa con dê thật chứ đây. Nhìn con dê còn toàn xương thôi. Bốn lùi hết sạch rồi. À láng. Vết đấy ăn ăn này. Cô này. À, đúng rồi. một ai sẽ đập ăn mấy thằng pia bảo nó. Vâng mấy họ chào chuyện gì. Ôi gì à? Vừa cay vừa ngon. Wow. Ngọt ngảm. Đỡ để Dương. Đến rồi. các bạn ăn tạm đấy nhỉ. Tạm Ui tiết rồi. Ừ. Em thử cắt tiết xem này. Mà lắm. Uhm. Sống quá người ơi. Cái chanh <laughs> Ừ. Dạ, vâng. chưa đủ cắt cơn phải thái tiếp rồi nha tạo hình của con này hát này lào leo vào đây cho thêm vào đi thêm đi thêm đi tiếp tay sướng thật thế nào hú mà phải đèn thế nào bố cô na <laughs> Đấy, làm đi nó làm được bây giờ chẳng bạn à rồi đã cắt cơn xong cho mọi nha quả cơm đã Chết tươi đã hết, ai mí đã hết, bắt chéo còn nhiều <laughs> Thịt không đủ <laughs> Cắt cơn Ôi, hai bác làm Tiện đây anh em nhá Tiện với cơm Bây giờ đến là tiết mục sôi chấm pịa mọi người nha. Đây, sôi chấm pịa đây tôi chấm bịa còn thế nhỉ tôi nóng chấm bịa được ấy à, à được rồi thôi ăn cô ăn cô ui ôi thêm món nữa mọi người ơi 30 30 đây là 30 về sách bò mọi người nha ở ờ, đâu sách dê quên cắt ra đi sách dê đau hổi sách dê đau hổi đấy đúng không mình đi ra trao này cái này luôn xảy ra luôn ừ. Đấy, sẽ bom ấy. quá. Wow. Ta đây. Nhấn vào người miếng. Rồi đổ chia đúng không? hồi sách dê nóng hổi em rồi nha. wow, là là tao nên hộp kim. Wow. Đơn vị bông, không chỉ là phía bông nha. Wow, bữa thế đi đi là nào thăng này là bà. Đúng đi là bữa nào. Nó hăng đua bà đúng không cái đà mà lẩu cái đà nọ mấy con nó leo điếp này chụp vài lúc rồi tí ra rồi chưa đấy ờ, không đúng ờ pia chỉ chăm pia mà chỉ chăm này pia chấm pia pia chấm pia thôi pia chấm pia đây <laughs> sắc gì nóng rồi chưa từng trước chưa từng trước Thank you. Ui, cay lắm. Ôi, trời ơi, Cay uhm. mà vẫn ăn. Có phải nuốt hay là bà? Sửa cho nó. Còn miếng nữa chưa được làm đấy. Đầu ra đây miếng nữa. Thôi, ờ. cốc rượu. em làm, làm rượu là thôi. À, nó sẽ lào ở đây. Phải nó sẽ lào ở đây. luôn được rồi. Thôi, thầy gọt làm. Bữa sinh nhật, bữa tổng kết. À, anh em lái máy. Đây giờ đây các thợ căng thật và đầu chọc hết để triều tiên nha mời nha còn nốt đâu đâu giá món này đi miếng này đi nốt đi rồi ôi giời ạ pịa chấm pịa luôn nên làm nó đây <laughs> rượu tiết đập luôn đây người anh em à, vừa cắt cơn xong mà tái mí chấm pịa sống rồi Bây giờ mình à, xin phép dừng video tại đây trước còn là chế biến cho bữa tối nữa. Mọi người nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả mọi người. Rửa say rồi, mưa rồi, ngủ, mưa rồi anh em ơi, nghỉ thôi, mưa rồi ngủ thôi anh em ơi. Mưa to quá.